Mít anh ơi, mít lên Địt con mẹ mày Máy rồi Địt con mẹ mày Ngu chứ con chó Địt con mẹ mày à thích wiki mẹ mày biết biết không mày địt mẹ thôi cái địt mẹ cút tao đã pha gì đâu Đấy. lạc địt mẹ thằng bom man à nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi <laughs> sẽ ủng hộ cái sự kiện này của mình cố gắng đến địt mẹ mày cút nhìn nhìn cái con cắp gì gì tôi đang nói cứ ngon ngon ngon nghiêng nghiêng cái đéo chịu được Giờ này anh biết phải làm gì Đút chim vào cầu trì chay thành bột mì Rút ra đèn xì Đấy yêu em thì sao Nhưng đã quá muộn màng không còn bên ốm hiện nay hiện nào cái địt mẹ cuộc đời đi con mẹ cuộc đời địt anh hải làm ba ui giời ơi dê máy lồ thịt mẹ với thằng ốt con này thịt mẹ mày tuổi lồn chẳng qua tao không muốn tỏa sáng thôi tao tỏa sáng lúc lồn thì chẳng được tao chỉ để tao chỉ để cho anh em một cơ hội tỏa sáng thôi